Chào các bạn, hôm nay tôi đem đến cho các bạn một bộ phim giật gân, lôi cuốn từng phút giây. Bộ phim hợp tác giữa điện ảnh Mỹ và Canada, Mr. Nobody, được chỉ đạo bởi Michael Olowitz. Trong bộ phim, nhân vật chính là Mr. Nobody, được Von Kilmer thủ vai, là một người lạ bí ẩn có quá khứ đầy ám ảnh, đã đe dọa cuộc sống của sáu phó cảnh sát trưởng mà không ai ngờ đến. Cùng vào bộ phim với tôi thôi nào, khoảnh khắc đêm Nhắc sinh trôi qua trong một cơn mưa tầm tã. Tại đồn cảnh sát, jane than vãn khi ngày lễ mà cô vẫn phải đi trực đêm. Sherwood nói rằng đó là do cô ta lười biếng. Hawkins vừa vào và chọc kẹo cô ấy. Trong căn phòng, cảnh sát trưởng Alexander Black đã trầm tư nhớ về cô con gái Mary của mình. Con gái của anh ta đã bị bắt cóc và giết hại vào năm trước. Trời bên ngoài bắt đầu mưa như trút nước. Một người đàn ông mặc lạnh như tảng băng bước vào sở cảnh sát và nói ông ta muốn thú tội. Woodley vô cùng hoang mang hỏi ông ta muốn thú tội gì. Ông ta quay qua nói rằng mình đã giết người. Vừa nghe xong, Woodley đã rất sợ hãi và cầu cứu mọi người. Nghe động tĩnh mọi người đều ra ngoài. Alexander ra hiệu cho ông ta đưa tay lên đầu nhưng ông ta không làm như vậy mà bước lên đối đầu với anh ta. Alexander ra lệnh cho Hawkins đưa hắn vào trong phòng thẩm vấn. Vitaly và Phyllis West cùng vừa vào và nói rằng thời tiết xấu tệ, xảy ra tình trạng kẹt xe và bây giờ họ phải đi đến đó để giải quyết tình trạng kẹt xe này. Trong phòng thẩm vấn, Hawkins đã hỏi ông ta giết ai, nhưng ông ta tỏ vẻ không quan tâm tới anh ta và nhìn anh ta với một vẻ khinh thường. Ông ta nhìn Hawkins hồi lâu và nói trong đôi mắt của anh ta chứa đầy sợ hãi. Bị nói trúng tim đen, Hawkins đã nổi nóng. Jerry khuyên anh ta không nên để hắn làm cho rối loạn đầu óc Black đã vào phòng ngồi xuống. Anh hỏi ông ta tên gì? Ông ta nói rằng mình tên Nobody. Ba người bật cười với cái tên đó. Black tiếp tục hỏi ông ta đã giết ai, có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Ông ta nói rằng cho đến hết đêm nay, anh sẽ nghe ông ta thú tội về việc giết người. Trước khi được đưa đi, ông ta nhấn mạnh rằng mình đã giết 6 người và ông ta rất thích cây bút của Black. Hawkins cùng Jerry đưa ông ta đi chụp ảnh tội phạm và lấy vân tay. Hawkins phụ trách chụp ảnh cho ông ta. Trong lúc chụp hình, nhìn qua máy, đột nhiên đầu của ông ta chảy máu, nhiều màu đỏ cả mặt nhưng khi nhìn lại thì không có gì hết. Việc này làm cho anh ta nghe người. Jerry đến lấy dấu vân tay của ông ta. Ôi thật bất ngờ là ông ta không hề có dấu vân tay. Hawkins gọi cho Goodloy đưa ông ta vào phòng giam. Lúc đi ngang qua hành lang, đèn ở đây chớp tắt một cách quỷ dị. Goodloy nhốt ông ta vào trong phòng. Lúc rời đi, anh ta nghe thấy tiếng hít sáo rợn người. Lúc quay lại thì thấy ông ta đứng ngoài hành lang. Goodloy sợ hãi quay đi, rồi quay lại nhìn ông ta đã biến mất. Khi đi lại phòng giam thì vẫn thấy ông ta ngồi trong đó. Goodloy đã sợ hãi và bỏ chạy. Hawkins và Jerry đến phòng của Black trình bày mọi việc. Lúc ra khỏi phòng cả hai người đều cảm thấy lo lắng vì tên này. Càng về khuya, đèn trong sở cảnh sát bắt đầu chớp nháy liên tục một cách kỳ lạ. Cố lời kể về việc mà nó gặp phải cho mọi người nghe. Mọi người đều nghĩ đó chỉ là ảo giác của anh ta. Hawkins định hoàn tất hồ sơ về tên Nobody, nhưng khi vừa xem lại ảnh chụp thì ông ta đã biến mất. Trên hình chỉ có trơ trọi bộ quần áo của ông ta mặc. Lúc này, Hawkins hoang mang tột độ. Đột nhiên anh ta nghe tiếng hít sáo từ phần giam của tên Nobody. Anh ta đến phòng của ông ta, hỏi ông ta về giai điều đó Nobody nói rằng ông ta thích những con quái vật trong mơ, chúng được tạo ra từ những nỗi sợ hãi và ông ta tiếp tục hít sáo. Black muốn xử lý cho xong vụ việc của tên Nobody. Vì quá sợ hãi, Hawkins đã ra ngoài hút thuốc. Đèn ở sở cảnh sát đột nhiên tắt đi. Jerry và Sherwood đến phòng của tên Nobody. Cứ lời nói, anh ta đã nhốt ông ta ở phòng 4. Nhưng khi đến nơi, họ phát hiện ra ông ta ở phòng 3. Hai người họ nghĩ Good lời đã nhớ nhầm. Bên ngoài, Hawkins vừa hút thuốc vừa sợ hãi. Tay của anh ta run lên bần bật. Anh ta nhớ lại sau khi con gái của Black bị bắt cóc anh ta mang về sở cảnh sát một người lang thang và nói rằng chính hắn ta đã bắt cóc con gái mình. Trùng hợp là 6 người tra tấn tên lang thang đó lại có mặt vào tối hôm nay. Cuộc tra tấn đó rất giả mang cả 6 người cùng tra tấn một người lang thang khi chưa điều tra rõ vụ việc. Jerry ra ngoài gặp Hawkins. Hawkins nói rằng anh có linh cảm tên Nobody rất giống với tên lang thang hồi đó. Jerry như vừa nghe thấy một chuyện nhảm nhí. Anh ta an ủi và hứa sẽ tặng cho Hawkins hai món quà Giáng sinh. Hai người cùng đi vào trong. Đột nhiên Hawkins muốn đi kiểm tra một vài thứ nên hai người họ chia ra trong phòng thẩm vấn, lời thú tội của tên Nobody bắt đầu. Nạn nhân đầu tiên nói quá nhiều nên ông ta đã nhốt tên đó lại và chờ đợi nỗi sợ thấm sâu. Hawkins đi kiểm tra hành lang, đột nhiên anh ta bị kéo vào trong một phòng giam và một thế lực nào đó đã tấn công anh ta trói tại anh ta bằng chỉ thường xé rách áo anh ta để lộ mảng lưng và liên tục quất dây nịch lên đó. Cuối cùng, một cây kéo xuất hiện và cắt lưỡi anh ta. Hawkins đã chết như cách thức một năm về trước anh ta làm với tên Lai Phan. Cách anh ta chết là trùng khớp với lời thú tội của tên Nobody. Tất cả mọi người nghe tiếng thét thất thanh đều chạy tới đó nỗi sợ hãi từ từ ăn mòn từ người. Black quay trở lại phòng thẩm vấn và yêu cầu Jerry cầm tay anh ta lại. Woodley đề nghị họ nên gọi trợ giúp, nhưng Black đã mắng cho anh ta một trận vì hiện giờ anh ta là cảnh sát. Jerry và Woodley đã ra bên ngoài kiểm tra. Woodley đi xung quanh sợ cảnh sát thì bất ngờ một cái xác con mèo rơi trúng đầu anh ta. Jerry cũng vừa chạy lại anh ta kiểm tra xác con mèo và phát hiện một chiếc vòng cổ có tên y hệt con mèo của Mary, con gái đã chết của Black. Cả hai người qua về phòng, Jerry kể cho mọi người nghe những biểu hiện kỳ lạ của Hawkins trước khi chết. Hawkins đang nhớ về tên lang thang họ tra tấn tới chết cách đây một năm. Quay trở lại khoảng thời gian một năm trước, Black rất bất lực khi mất con gái. Anh ta bắt một tên lang thang đã xuất hiện lần cuối nơi con gái anh ta mất tích về tra tấn. Nhưng hắn ta nói rằng mình không biết, không làm gì cả. Chưa điều tra rõ ràng, Black đã nhận định anh ta chính là kẻ bắt cóc con gái của anh. Sherwood, Hawkins và Jerry xông đến liên tục đánh anh ta. Goodlow lên tiếng ngăn cản vì có thể hắn ta không bắt cóc con gái của Black. Nhưng Black vẫn khăng khăng khẳng định chính là hắn ta Bọn họ tra tấn tên lang thang một cách tàn nhẫn, dùng sẻn đánh anh ta, dùng bịch ni lông bịch kính đầu anh ta. Cuối cùng, Black đã dùng chính cây bút con gái anh ta tặng, cầm hắn một nhát và để lại một câu. Tôi có thể làm bất cứ gì với anh vì anh là không ai cả, còn cô gái của tôi rất quý giá của tôi. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắn chết tên bắt cóc. Họ tìm thấy một miếng mề đai của Mary trên người hắn ta. Vậy là tên lang thang mà họ tra tấn là vô tội. Mọi người đều ngơ ngác, sự sợ hãi xâm lấn trong từng người. Cô lời nói rằng anh ta đã đi kiểm tra hắn và hắn ta vẫn có thể cứu chữa được có lời đổ tội cho Black vì anh ta đã kéo mọi người vào việc này. Đột nhiên trên mái nhà có tiếng động lạ. Jerry cùng Butler đi kiểm tra mái nhà, còn Black, Jerry và Jen đi đến phòng thẩm vấn. Trời bên ngoài vẫn mưa như trút nước. Tên tiếp tục thú tội. Nạn nhân thứ hai của ông ta ra đi nhẹ nhàng, ông đã siết cổ nạn nhân và thả rơi tự do. Một bóng người lơ lửng trên cửa sổ. Butler đã chết như cách thức ông ta thú tội. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và điên rồ. Sherwood còng tay ông ta lại và đưa vào phòng giam. Trong phòng làm việc, Chen thắc mắc ông ta đã bị còng tay rồi thì làm sao giết được Hawkins và Woodley. Sherwood nói rằng ông ta xuất hiện vào đêm tối và giết chết từng người họ. Nhưng chuyện này quá vô lý. Jerry biết được Woodley đã cứu tên lang thang và đưa hắn ta tới một bệnh viện ở Reddale. Có thể bây giờ hắn ta đã xuất viện. Jerry gọi điện thoại đến đó, nhưng ở đó nói rằng hắn ta đã chết trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật vào lúc 20 giờ 14 phút. Trùng hợp hơn là thời điểm tên Nobody bước vào sở cảnh sát cũng là 20 giờ 14 phút. Đến lúc này, bọn họ đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Black yêu cầu Jerry cầu trợ giúp nhưng điện thoại lại bị hư đúng lúc này và đèn trong sở cảnh sát đột ngột tắt hết. sau Sherwood và Jen đi ra ngoài để nhờ cảnh sát giao thông ở ngoài kia trợ giúp. Bên này, Black cùng Jerry đi kiểm tra tên Nobody. Vừa đến hành lang thì lại nghe tiếng hít sáo quỷ dị đó. Ông ta nói rằng mình đã sẵn sàng cho lời thú tội tiếp theo. Nạn nhân kế tiếp là một người đàn ông đã có vợ. nghe tới đây, Black ra lệnh cho Jerry đi gọi điện cho Sherwood và Jen, liên tục báo cáo tình hình. Black vì để ngăn cản tên Nobody lấy súng, đã liên tục nổ súng về phía ông ta. Nghe thấy tiếng súng, Jerry đã chạy đến, nhưng bên trong phòng lại không có bóng dáng của ông ta. Trong lúc Jen kiểm tra bộ đàm, thì Sherwood lại đang từ từ tiến vào rừng. Đột nhiên anh ta bị ai đó kéo đi một đoạn đường dài và dùng sẹn đánh vào người anh ta, đánh liên tục như cách anh ta dùng nó đánh tên lang thang. Đến khi Jen nhận ra và đi tìm Jerry thì đã quá muộn. Khi thấy thi thể của Sherwood bị đánh tới mức ruột gan đều lòi hết ra ngoài, Jen đã sợ hãi la lên. Cô chạy nhanh về phía chiếc xe và lái đi. Cô lái xe về đến sở cảnh sát vì quá sợ hãi nên đã đâm vào một chiếc xe khác. Jerry và Black nghe thấy tiếng động đều chạy ra ngoài. Jay nói rằng Sherwood đã chết rồi. Lúc này, Black nói rằng chính tên Nobody làm. Mỗi lần ông ta thú tội thì một người trong số họ sẽ chết. Black nhớ đến một câu chuyện, đó là ở nước Anh có những người làm hại những người vô danh. Nhưng sau chuyện đó, họ trở về và nhốt mình sau cánh cửa, lẫn trốn những nạn nhân của mình vì họ tin rằng những nạn nhân có thể trở lại như linh hồn và bắt họ vào giữa đêm. Trong đêm tối, chúng giấu đi danh tính của mình. Và đó là cách mà chúng có sức mạnh trở thành Nobody. Và tên Nobody chính là linh hồn của tên lang thang đó. Bây giờ họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Black trấn an hai người còn lại. Ba người họ quyết định rời đi. Jane nhanh chóng đi vào chiếc xe, nhưng bất ngờ hơn là cửa xe đột nhiên đóng lại. Cô ta không thể mở ra được. Trong đêm tối, tên Nobody bắt đầu lời thú tội thứ tư. Hai người ở bên ngoài tìm cách mở cửa nhưng không thể mở ra được. Không biết bằng cách nào, Jane đã bị bịt kính mặt mũi bằng một cái bịch ni lông. Nó dần siết chặt lại, làm cô ta nghẹt thở. Black và Cherry liên tục đập cửa kính, nhưng tấm kính là như một tấm sắt, ngay cả đàn cũng không thể nào làm bể nó. Jane đã bị nghẹt thở và bị bịch ni lông siết chặt đến nỗi đứt luôn cả đầu và đó cũng là cách thức giết nạn nhân thứ tư của Tenobody. Jerry không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, anh ta quyết định đi đến bắn chết ông ta. Anh ta liên tục nổ súng về phía Tenobody. Sau khi nổ súng xong, anh ta mở cửa bước vào phòng giam để xác nhận, nhưng không có một ai. Ở bên trong chỉ có một vài bộ bài và những lá bài trùng khớp với lá bài mà Jerry đã bóc trước đó. Bất ngờ ông ta xuất hiện từ phía sau, dùng dao đâm anh ta, đâm rất nhiều, rất nhiều nhát dao vào người anh ta. Đến lúc Black chạy đến thì Jerry đã chết, máu chảy ra khắp sàn nhà, nhuộm đỏ cả một bức tường. Đó cũng chính là lời thú tội thứ năm của Tenobody. Black đã bỏ chạy ra khỏi đó, Tenobody tiếp tục hít sáo và điều quỷ gì đó. Lúc Black tới phòng làm việc thì ông ta đã ở đó rồi. Black thú nhận rằng mình đã bắt làm người, nhưng ông ta nói ông ta còn một lời thú tội nữa, đó chính là ông ta đã giết con gái của Black. Ông ta đã bắt cóc và giết chết cô bé như vậy đấy. Black trách vấn thế thì tại sao ông ta lại giết chết từng người bọn họ? Câu trả lời là để trả thù những người đã tra tấn hành hạ hắn ta. Hắn ta tiếp tục lời thú tội cuối cùng Black lấy cây bút con gái tặng, đâm vào lỗ tai để không nghe thấy lời thú tội cuối cùng của ông ta. Black bỏ chạy về phía phòng của mình, chui xuống cầm bàn. Ở đó anh ta gặp được con gái của mình Cô bé nói mình tới để giúp anh Cô bé nói ông ta rất sợ cô bé Bởi vì cô bé biết tên thật của ông ta Đúng lúc này ông ta đến căn phòng và cho nổ tung cánh cửa Mary nói rằng ông ta không thích tên thật của mình Ông ta không muốn mọi người biết tên mình Ông ta giấu chúng sau những cái bóng nơi ông ta có sức mạnh Cô bé đã nói tên thật của ông ta cho Black Black đã cố gắng đứng dậy Anh cầm súng và nói ra tên thật của ông ta Lúc này đã có người biết tên thật của ông ta, sức mạnh bí ẩn đó đã biến mất. Ông ta đã bị Black cho vài phát súng làm ông ta rơi xuống lầu và biến mất. Ánh nắng ban mai xua tan những u ám xung quanh sở cảnh sát. Sau khi cứu bố thoát khỏi nguy hiểm, đã đến lúc Mary phải đi. Cô bé nói mình rất yêu bố, sau đó là nụ cười rạng rỡ rồi rời đi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong review tiếp theo nhé.